em này dấu thập đúng mới test này bốn bích này tám cơ này tôi đi nhanh này cazo này em này ca tép này di cơ này đây em nhìn di to di cơ này di tép này em này quy rô này quy cơ này dấu cộng là con 10 bích này nha dấu thập này đây. hai rô này bốn rô này ba rô này ba bích này năm tép này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 cho em thêm một lần cuối này em nhìn không? rất là nét này nha đây còn bảy đây em thấy không đấy đây còn chín em móc chìa khóa này đây còn hai này em nhìn không rất là rõ em nhá đời nhìn rất là rõ luôn đánh như này không ăn được tiền không bằng ăn được tiền đây còn chín này em nhá anh em quan tâm sản phẩm alo tôi 0984 318888 nhá cảm ơn em theo dõi clip Xin chào anh em, hôm nay bên công ty cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em cái bộ môn bài lá anh em nhá. Là thực tế đó là cái bài lỗi công ty hay nhiều anh em địa phương gọi là bài giấu hay bài ờ, thử họ thì trung quy lại nó vẫn là cái bài là lỗi lỗi từ trong trứng anh em nhá trên thị trường Việt Nam có bốn cái loại bài lỗi cơ bản nhất mà anh em đi chơi nhiều lúc anh em không phát hiện ra anh em thua anh em bảo anh em đen quá anh em này đầu tiên đó lỗi ô vuông thứ hai là lỗi tam giác thứ ba là lỗi số và cuối cùng đó là lỗi caro thì bốn cái loại lỗi này thì tôi nói thật với anh em là bài là bài khui hộp đóng khui mới đét như bình thường anh em nhá y chang như cái bài bình thường anh em khó có thể phát hiện ra hôm nay anh em hãy tập trung xem hết clip này để xem hướng dẫn xem lỗi là lỗi như thế nào anh em này bài là đây là bài đáp bột ca là cái bài rất phổ thông trên thị trường Việt Nam bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết nhất để anh em đi chơi tôi khẳng định anh em này cái bộ bài này giá cả rồi đó mấy chục ngàn thôi anh em đi chơi ạ, nó thật với anh em là đầu tư mấy chục ngàn đi chơi anh em giành chiến thắng anh em mà lên là đầu tư anh em nhá đầu tiên đó là bài lỗi ô vuông thì cái bài này chất tiếc vẫn như bình thường lá bài ở trong y chang như bình thường nhá bài nhà tôi loại bài cứng bài đẹp luôn anh em nhá đấy bán bài là bán theo cây không bán lẻ một vài bộ anh em này vì nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi thì em đi ý này cái này đọc được cả chất như bình thường anh em nhá đây là cái bài lỗ ô vuông thì em nhìn quan sát giúp tôi lỗ ô vuông là lỗ như thế nào anh em phải nhìn này đây là có cái ô vuông ở cái góc này thì nó sẽ bị cắt xém đi từng lỗi anh em này nó sẽ đi vòng tròn nó sẽ đi từ bên trái này sang vòng sang bên phải theo kim đồng hồ anh em nhá từ bên trái sang bên phải thì tôi sẽ lấy theo thứ tự từ 1 đến uh, chín cho anh em để anh em biết rằng là nó lỗi như thế nào anh em nhá một hai ba bảy này nhìn thực tế thì mình phải thực tế nhất thì mình mới biết là nó lỗi như thế nào và đánh nó như thế nào để anh em có thể chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi anh em nhá anh em đọc được cả chất đấy lưu ý thì mình đầu tư mấy chục nghìn mình chơi luôn luôn mình chỉ giành chiến thắng thì ờ, tôi nghĩ rằng anh em là nên là đầu tư tại vì nó không có đáng bao tiền cả nhá đấy, giá cả phải chăng nhà tôi đại lý lớn anh em gọi trực tiếp 0984 18 0984 31 bốn số 8 anh em nhé để anh em ờ, được trải nghiệm thực tế cái sản phẩm này à, tôi lấy thêm con bốn nữa này cái này đâu mà cả chất bình thường anh em đánh phẩm này khi em hiểu rằng bởi lỗi là anh em đánh như đánh bài ngửa thì anh em có thể chơi được tất cả các loại bộ môn bài của Việt Nam chứ không nhất thiết ở miền Bắc thì tiến đến miền Bắc này đến miền Nam binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm năm ná anh em nhá đấy biểu chơi được hết anh em này thì em quan sát kỹ giúp tôi đây con con một em nhìn này đây là con một này nó sẽ lỗi ở ở cái góc này nó đứt cái ô vuông này anh em nhìn thấy không đấy đứt cái ô vuông anh em nhá đây ô vuông đây đứt đây con hai nó sẽ chạy lên đây em nhìn rất là dâm rất là rõ nhá con ba nó đứt hết cái ô vuông này ở bên trái con 4 thì nó chạy lên trên anh em này em nhìn thấy không con 5 thì nó đây con 5 thì nó chạy sang con 6 chạy thủng hết con 7 thì đứt xuống dưới con 8 đứt ở xuống dưới dưới tiếp con 9 thì đứt hết ra anh em này con 10 thì đứt xuống dưới này bên phải này con di đứt sang bên trái con quy thì đứt tất thì cuối cùng con cà nó sẽ hoàn thiện thì đọc chất thì đọc như thế nào thì anh em đi nhá đọc chất đây mình nhìn rất là rõ này anh em biết đọc chất như thế nào để anh em biết rằng là đánh cái này nó có ăn được tiền hay không đây này, chất thì nó ở bên phải anh em nhá chất thì nó ở bên phải nó cái ô này này để anh em đi chơi này em sẽ nhìn khi em mua bài em sẽ phân biệt được ngay cái này là người thật việc thật công việc thật anh em nhá Đấy, đây đó là cái bài uh, lỗ lỗ ô vuông khi mình đi chơi mình đọc được cả chất thì anh em khẳng định với em là anh em sẽ chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi anh em nhá Đấy, lỗi thứ hai tôi giới thiệu với anh em đó là bài lỗi tam giác Đấy, nhiều anh em đã từng chơi thì không không xa lạ gì cả những cái uh, bộ môn bài lá bịp này anh em nhá để đi chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng này đây lỗi tam giác này tôi sẽ bóc cỡ bài ra anh em này bài là bài mới hoàn toàn bình thường nhá bán là bán theo cây anh em nhá tại vì mỗi cái ờ, cây bài này nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi thì mình nên mua theo cây lúc này không chơi chơi lúc khác và đặc biệt này cái ờ, đánh bài này anh em dụ là đi chơi cua gái này anh em là đánh ảo thuật anh em nhá mình sẽ cái bộ môn đó ảo thuật bài ấy ví dụ mình ờ, đoán trước bài trong nó có cái gì cái gì là đi chơi là anh em sẽ giành chiến thắng đây này đây là lỗi tam giác lỗi tam giác là lỗi như thế nào đây này cơ bản nó như bình thường em đọc cả chất bình thường nha thì tôi sẽ lấy cho em cái chất bích trước này để cho anh em cùng kiểm chứng xem là nó lỗi như thế nào nỗi tam giác em nhìn ra đây từ con át nhá tôi sẽ quay gần cái màn hình cho anh em để em nhìn rất là rõ này rất là chi tiết này anh em này cái lỗi tam giác anh em nhìn tất cả một hai ba bốn năm sáu bảy tam giác ở trên nó sẽ hiển thị từng con số một anh em này em nhá thì con số nhất này nó sẽ lỗi đậm bên trái em nhìn thấy không đậm hơn đấy con át đấy con át này nhá thì con hai nó sẽ đậm sang bên phải em thấy không đấy tức là mỗi một cái ô tam giác nó hiển thị được hai hai hai hai quân đấy thì con ba thì nó sẽ sang cái tam giác thứ hai anh em nhá bên trái của tam giác thứ hai và đến tam giác bên này thì là là bên phải này là cái con bốn đây tôi dở con bốn anh em nhìn này thấy không đấy, nó rất là cụ thể anh em nhá không thể sai được thì cứ thế cứ thế nó chạy theo từ trái sang phải con 5 thì nó lại tam giác thứ ba bên trái con 6 thì tam giác thứ ba bên phải con 7 thì là tam giác thứ bốn này bên trái nó cứ chạy hết tam giác này nó chạy tam giác khác anh em nhá đây con 8 thì tam giác thứ bốn lại bên phải con 9 tất nhiên là tam giác thứ năm rồi nên mình đang đây con 9 này đấy, tam giác thứ năm này con 10 tam giác thứ sáu này vẫn là bên phải ra thứ năm này và cứ thế nó chạy theo anh em nhé đây con di này con quy là chạy theo bên phải này con k thì tất nhiên là nó là cuối cùng của bên trái rồi đấy thì cái chất cái ờ, quân này thì em đi này chất của cái cái cái đọc chất thì nó hiển thị ở cái góc này nó có hai cái tam giác này thì nó hiển thị chất anh em nhé anh em nhìn tôi đấy xem cho anh em cái chất rô này em nhìn không đây cái tam giác trên này hiển thị chất bích dưới thì chất tép em nhá đây đây là chất rô thì hiển thị cái tam dưới tam giác thứ hai nó rất là cụ thể anh em nhá đấy, rất dễ chơi đấy, cái loại lỗi thứ ba đó là cái loại lỗi số lỗi số thì là rất nhiều anh em là mua lỗi này này đấy, lỗi này nó rất là dễ chơi em nhìn phát là anh em có thể đọc được vị luôn này nhìn phát đọc vị luôn nhìn phát là nó nó dễ nhìn nhưng cái gì nó có ưu điểm nhược điểm khác nhau anh em nhá cái lỗi số em nhìn không đây cái hình tròn tròn đây là con hai nỗi số lỗi về góc này này ở đây con hai này nó sẽ hiển thị ở hai góc em nhá hai góc để mục đích khi em quay bài ngược xuôi nữa em vẫn nhìn được đây con hai này em nhìn thấy thì chất cái này đọc đâu em nhìn nhá chất thì đọc trực tiếp trên cái dấu của cái góc này đọc chất là đọc bên này nhá nó có dấu chấm và không có dấu chấm đây em nhìn thấy có một quân nó có cái dấu chấm bên trên của bên trái đâu đấy có dấu chấm đâu đấy thì đây là cái con 7 này em nhìn thấy số 7 rất là rõ nhá đây số 7 này nó viết nó có cách điệu ra một tí như đây là con bảy này em thấy không đây số 6 em nhìn rõ đi ban ngày luôn này đây số 6 này đấy là con 6 này đây vẫn là con 6 tiếp theo này đôi 6 này con ác thì nó là cái dấu chấm than con 5 thì đây nó là viết số 5 bằng cách điệu ra một tí đây vẫn là con 2 con 8 thì là hình hình hình còng số 8 đây nhìn thấy không đây con 8 này thì anh em đánh như này kể cả ví dụ ở miền Bắc anh em đến chơi ba cây biết trước điểm anh em có thể đánh gà ngoài hay đánh niêng thì nó thật anh em đánh niêng mà anh em có thể chiến thắng tuyệt đối luôn là vì mình như đánh bài ngửa ở đây con chín này đây con chín này rất là rõ nhá thì con 10 nó là dấu thập anh em nhá đấy thì chất thì đọc bên phải và tôi qua cái bài cuối cùng đó là cái bài uh, lô caro em quan tâm em alo số điện thoại tôi này chỉ có duy nhất số điện thoại tôi bên công ty tôi này à, 15 năm kinh nghiệm thế giới ngầm rồi bán hàng là xỉ lẻ toàn quốc 0984 31 48 anh em nhá anh em gọi điện trực tiếp à, và tiếp theo đó là tôi sẽ ờ, hướng dẫn em là cái lỗi cuối cùng đó là cái lỗi caro à, tôi sẽ bóc cái bài lỗi caro cho anh em này cái này rất là dễ chơi thôi không chơi không ăn được tiền thì không có gì ăn được tiền cả anh em này mà cái cái quan trọng nhất cho anh em một điều rằng cái giá cả nó chỉ vài chục ngàn một bộ thôi thì tính ra chỉ mấy trăm ngàn một cây thôi thì anh em nhờ anh em gọi điện thì không nên mua ở anh ơi bán em một cỡ hai cỡ nhá rất mất thời gian vì công ty thì tôi trả lời một hai cỡ anh em chỉ đi mua quán tạp hóa anh em phải đi mua điều là em đi mua quán bài tạp hóa người ta lấy rẻ anh em đã 10 nghìn mà cứ bài có mấy chục nghìn này còn lỗi được thì tội gì anh em không mua thì bài lỗi caro nó sẽ đứt ở chỗ nào đấy, tôi hướng dẫn này đấy theo thứ tự nhá đây nó vẫn như bình thường vẫn là từ a đến k này em này thì tôi sẽ lấy một chất ví dụ này đây từ con a này thì em tập trung coi này để em nhìn cho nó chi tiết nhất có thể cho anh em nhá đây em nhìn thấy nó có cái sọc ở đây không khi em anh em em phải hiểu này một cái ô vuông caro tam giác tam tam giác tứ giác này này thì nó sẽ hiển thị đầy đủ các vị luôn đầy đủ các chất này đây cái, cái vạch nó dài ra một tí đây con hát này nhìn này thì cái vạch nó lại vạch lên một cái vạch tiếp theo mỗi một cái ô nó sẽ có ba vạch anh em thấy nó vạch dài hơn không thì đây là vạch trên cùng này là con ba này vạch sang cái ô tứ giác trên này là con bốn này em nhìn thấy con bốn này em thấy không thì con năm lại vạch trên em hiểu cái tứ giác này thì mỗi một cái cái cột dọc này nó sẽ hiển thị được ba cái vạch nối đuôi nhau nó sẽ vạch lỗi dài ra một tí anh em nhé ví dụ tôi lấy con bất kỳ này ví dụ cái con này nó chạy đến tận dưới này rồi thì anh em phải biết đây nó là con gì chạy dưới này rồi anh em nhá anh em thấy không nó chạy em nhìn, nhìn phân biệt rất là rõ nhá đây con quy chạy dưới nữa và con ca thì nó là hoàn thiện 12 cái là không có cái dấu hiệu gì em thấy không thì chất thì anh em vẫn đọc ở bên này em nhá, chất em vẫn đọc ở bên này đấy thì mua anh em sẽ quan sát đấy thì vừa rồi tôi trải nghiệm với anh em là là cái bài lỗi công ty nó như thế nào nhiều anh em còn chưa biết bỡ ngỡ anh em biết là em còn tránh ra để tránh trường hợp là người ta bịp anh em anh em nhá